Và thưa quý vị thân mến, xin ngay bây giờ thì Tuấn Tú xin trân trọng được kính mời hai đại diện của tập đoàn dược phẩm IDC e và Menolite Việt Nam khu vực BTR02, anh Lê Tiến Vinh và chị Nguyễn Thị Phương Minh sẽ đồng thời đặt bút ký vào biên bản thỏa thuận hợp tác. Và thưa toàn thể quý vị, việc ký kết hợp tác toàn diện giữa tập đoàn dược phẩm IDC e và Menolite Việt Nam khu vực BTR02 ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi bên và đây sẽ là khởi đầu thuận lợi mở ra những thành công trong thời gian tới của tập đoàn dược phẩm IDC cũng như Menolite Việt Nam khu vực BTR02. Thưa quý vị và ngay sau đây Tuấn Tú xin phép được xin mời hai đại diện chúng ta sẽ trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác. và vâng, xin trân trọng cảm ơn Thưa quý vị, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự ký kết và thỏa thuận hợp tác tuyệt vời này của Medulite PG02 và dược phẩm IDC được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn quý vị, xin trân trọng được cảm ơn anh Lê Tiến Vinh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược phẩm IDC và xin trân trọng được cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương Minh, Giám đốc Medulite Việt Nam khu vực BTR02 Xin được trân trọng cảm ơn hai anh chị và chúng tôi xin được long trọng tuyên bố lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tập đoàn dược phẩm IDC và Medulay Việt Nam khu vực BTR02 đã thành công tốt đẹp và ngay sau đây thì Tuấn Tú xin trân trọng được kính mời các anh chị là quản lý đại lý cũng như các anh chị là đối tác khách hàng của dược phẩm IDC chúng ta sẽ tiến lên khu vực phía trước và chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức cũng như với lãnh đạo của hai bên xin trân trọng cảm ơn đứng đứng hút thiền đứng thiền như này bên trong là gì vậy đọc một hai ba rồi này quá này làm được rồi Thật là tuyệt vời phải không ạ? Và tôi tin rằng những nụ cười của anh chị hôm nay sẽ tiếp tục uh, nở trong uh, rất nhiều năm sau này với sự hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị. Tim à, tim à, tim tim à. rất là tuyệt vời xin trân trọng cảm ơn